cả mọi người Hôm nay thì nhà vườn mình sẽ giới thiệu tới tất cả quý vị và các bạn một loài hoa nhỏ bé mỏng manh nhưng mà sức sống của nó rất mãnh liệt và nghe tên thì chắc hẳn mọi người sẽ biết tới đó là loại hoa huệ mưa mọi người ạ nhắc tới đây thôi thì mình nghĩ là rất nhiều bạn đã khá quen thuộc với cái loài hoa huệ mưa hay còn gọi là hoa tóc tiên này rồi nhưng mà hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người loài hoa cũng có tên là huệ mưa nhưng mà là hàng của nước ngoài nha mọi người nhé hàng này thì à, được nhập ngoại nên là nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau mọi người ạ và nó có một cái ưu điểm nổi bật hơn cái loài hoa huệ mưa của ta đó là nó nhiều màu sắc và hoa của nó có cả cánh đơn cánh kép và cái form hoa của nó bông của nó rất là to nhé mọi người nhé cái form hoa của giống hoa huệ mưa ta thì bông của nó nhỏ thôi nhưng mà cái giống này mọi người nhìn này bông của nó là khá là to nhưng mọi người to gấp mấy lần cái bông tai luôn đó mọi người ạ đó ở đây thì à, mình cũng có vài loại huệ mưa ngoại đâu mọi người nhìn này đó đây là loại huệ à, mưa ngoại đơn nhé mọi người đó mọi người nhìn cái phong hoa đơn này nó nhỏ giống như là cái giống hoa của ta đó mọi người ạ đó còn cái giống cánh kép này thì mọi người nhìn này cái bông của nó to gấp mấy lần cái bông bông đơn này nhé mọi người nhé và hiện tại thì à, vườn thủy đang cung cấp cây giống hoa huệ mưa này nên là bạn nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại hoặc là Zalo 038 396 6903 nhé mọi người mình sẽ tư vấn kỹ hơn về loài hoa huệ mưa này nhé và mình cũng nói sơ qua về những cái ưu điểm của loài hoa huệ mưa nếu mà nhiều bạn chưa biết tới thì mình cũng sẽ giới thiệu qua đó là là hoa hậu mưa này thì lá sinh trưởng và phát triển rất là nhanh đẻ khỏe và nó gần như là không có bất kỳ một loài sâu bệnh nào nhé mọi người nhé thế nên là nó rất thích hợp cho những cái bạn mà có những cái công việc bận rộn muốn trồng cây nhưng mà lại không có thời gian để chăm sóc với mọi người vì loại hoa này chịu hạn rất là tốt và nó gần như là bất diệt luôn đó mọi người ạ nếu mà chỉ cần chúng ta cắm cái củ của nó xuống thì chỉ khoảng 3 ngày là nó đã có thể ra rễ mới và phát triển thành một cái cây hoàn toàn mới nhé mọi người nhé đó đây mọi người nhìn này cái chậu này của mình thì mình à, mới trồng cách đây khoảng độ hơn một tuần thôi mọi người ạ mà nó đã ra hoa và nó phát triển như vậy rồi mọi người nhìn này đó mình mới trồng lại hơn một tuần thôi nên mọi người nhìn lá của nó cũng đưa thưa ít lắm nó chưa nhiều đâu mọi người ạ và mình trồng cũng khá là thưa khoảng độ tầm khoảng à, một ngón tay nhé mọi người một ngón tay một củ nên là hoa của nó ra cũng thưa thớt thôi mọi người ạ đó nó cũng chỉ thưa thớt như vậy thôi nếu mà mọi người cứ trồng cố định tại một vị trí thì nó đẻ nhiều và cái hoa của nó rất là sai nhé mọi người nhé đó mọi người nhìn này hoa giống hoa hẹ mưa ngoại thì nó nhiều màu sắc lắm mọi người ạ đây mình sẽ quay vài màu cho mọi người xem đó nó nhiều màu sắc và những cái kích cỡ khác nhau nhé mọi người nhé đó còn giống hoa huệ mưa của ta thì nó chỉ có một cái màu màu tím Huế phổ thông thôi chứ nó không giống như những cái giống ngoại mương ngoại này nó nhiều màu sắc và phong hoa của nó rất là to mọi người ơi đó phong hoa của nó to lắm nhìn rất là mê mọi người có thể trồng chậu này hoặc là trồng giỏ treo nhìn nó cũng xinh mọi người ạ và chúng ta có thể trồng làm thảm luôn trồng làm thảm làm à, viền núi đi nhìn nó tôn lên trông xinh lắm mọi người ạ và một cái ưu điểm mà mình rất là thích ở cái giống hoa huệ mương họa này đó là nó lặp hoa liên tục mọi người ạ nó lặp liên tục và nó gần như là quanh năm luôn cứ có lắng là nó sẽ có hoa nhé mọi người cái giống này thì nó rất là ưa lắng càng nhiều lắng thì nó sẽ càng ra nhiều hoa nhé mọi người nhé đó thế nên là rất là nhiều khách thích trồng công trình mọi người ạ trồng công trình khuôn viên biệt thự đều rất là đẹp đó tại vì nó rất là khỏe và nó ít tốn công chăm sóc và nó gần như là bất diệt luôn mọi người ạ hiện tại thì à, nhà mình đang bán lẻ à, củ hoa huệ mưa này với giá từ 5k trên một củ nhé mọi người từ 5.000 đồng trên một củ ạ và à, những cái giống cánh kép này thì sẽ có giá là 50.000 trên một củ và bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với mình mình nhắc lại số điện thoại của mình à, đó là 038 396 6903 mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình và mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị các bạn trong những video lần sau nếu mà mọi người có yêu thích và muốn xem thêm nhiều video khác thì hãy bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé để nhận được à, những thông báo sớm nhất về những video lần sau của mình và các bạn muốn mình làm video về những cái loài hoa gì mà các bạn quan tâm thì có thể inbox xuống dưới nhé mình cảm ơn tất cả mọi người xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau